Địa ốc Vista xin giới thiệu sản phẩm nhà đất tháng 9 Nhà Nguyễn Đình Triệu, phường 9 Diện tích 69m2, sổ riêng xây dựng Kết cấu một trệt một lầu, 4 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, phòng khách, phòng bếp Đường ô tô, hướng Tây Nam Cách đường lớn Nguyễn Đình Triệu 200m, bán kính 500m, chợ, trường học, ngân hàng, cửa hàng tiện lợi, cây xăng, khu dân cư đông đúc, giá 5 tỷ Nhà mặt tiền Ngô Quyền, phường 6, diện tích 60m2, sổ xây dựng phân quyền 5 nhà, kết cấu một hầm, một trệt, một lầu, áp mái, 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, phòng khách, bếp, nội thất cơ bản, đường nhựa ô tô 10m, hướng Tây Nam, cách chợ Đà Lạt 3,4 km, tiện ích xung quanh đầy đủ, khu dân cư đông, an ninh tốt, gần trường học, chợ, giá 6,5 tỷ. Nhà Ngô Gia Tự, phường 12, diện tích 112m2, mua bán vi bằng có xác nhận nhà ở, kết cấu một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, phòng khách, phòng bếp, sân phơi, ban công rộng, nội thất cơ bản bằng gỗ tự nhiên cao cấp, đường xe máy dễ đi, ô tô để cách nhà 60m, hướng Nam, cách trung tâm 9km, 100m ra trục chính Ngô Gia Tự, 2 phút chạy xe máy tới chợ Thái Phiên, gần Ủy ban Nhân dân, trường học, cây xăng, nhà mới xây, thoáng mát, giá 3 tỷ. Đất hai mặt tiền Xuân Thọ, diện tích 233m2, sổ riêng xây dựng, đường bê tông 6m, hướng đông nam, đất nằm trong khu biệt thự Xuân Thọ, bằng phẳng không bị hầm, view đồi chè điện gió, thích hợp xây dựng biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn mini, giá 6,1 tỷ. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ địa ốc Five địa chỉ 153 Hai Bà Trưng, phường 6, thành phố Đà Lạt, hotline 0937 055 333.